Thưa quý vị và các bạn, đới gió Đông Nam thổi từ rìa khối không khí lạnh tiếp tục chi phối các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Vì thế ở các khu vực này vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung chính vào đêm và sáng. Cùng với đó, nồm ẩm xuất hiện cũng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Đến trưa và chiều trời tạnh giáo hứng nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phía đông tăng lên, phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn ở phía tây bắc bộ trời nắng sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày ở mức từ 28 đến 31 độ. Theo dự báo, từ đêm ngày 14 sang đến ngày 15 tháng 4 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống phía Nam. Do tác động của đợt không khí lạnh, mưa rào và rông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh vùng núi đêm và sáng trời chuyển rét. Tuy nhiên, đợt gió mùa đông bắc này cũng không mạnh. Từ ngày 16 tháng 4, khu vực Bắc Bộ sẽ quay lại trạng thái nắng giáo, nắng nóng cục bộ xuất hiện trở lại. Không khí lạnh yếu đi, vùng thấp nóng phía Tây mở ra. Sang ngày hôm nay, cả miền Trung sẽ đồng loạt chuyển nắng từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Còn với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, trời nắng sớm nên nhiệt độ cũng cao từ 32 đến 34 độ. Dự báo cũng từ đêm ngày 14 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều tối nay tiếp tục có mưa rông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên trong ngày cả hai khu vực vẫn có nắng mạnh từ sớm với nền nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên duy trì trong khoảng 32 đến 34 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, thời tiết nắng nóng trải từ Đông Nam Bộ sang Tây Nam Bộ, trong đó nhiệt độ ở khu vực Đông Nam Bộ nhỉnh hơn khoảng 1 đến 2 độ, dao động từ 35 đến 37 độ.